Xin chào quý cô chú anh chị em Vị trí mình đang đứng hiện tại là chợ Cầu Xây Và bây giờ mình bắt đầu là chạy về hướng của Ủy ban Nhân dân xã Lương Hòa A Xung quanh đây là khu chợ Sầm Quốc Hai bên đường người dân mua bán rất là đông vui Có rất là nhiều công ty và cơ sở kinh doanh à, mình thấy không khí ở đây rất là sung túc và tiện ích luôn à, có cả ờ, bên đây là quán cà phê để mà vui chơi giải trí uống cà phê bằng việc làm ăn nữa nè à, và ở đằng kia thì có cửa hàng vật liệu xây dựng mua đất cất nhà ở đây là rất là tiện ích luôn đó à, và đây chưa đầy một phút nữa là mình đã đứng trước quỹ ban nhân dân xã Lương Hòa A rồi nè mục đích của mình đến đây hôm nay á là muốn giới thiệu cho cô chú anh chị em mình một mảnh đất vô cùng lý tưởng luôn Vị trí của mảnh đất là đối diện với Ủy ban Nhân dân xã, cách lộ nhựa là chỉ tầm 100 mét thôi. Và ngay từ đầu lộ là mình thấy có một cái tiệm áo cưới nè. Mình à, tới đây là mình sẽ đi bộ vào để nhìn cho nó dễ. À, sau chưa đầy nửa phút dung dân dung vẽ thì mình cũng tới được đất rồi đây nè. Các bạn nhìn xem nha. Mảnh đất có đẹp như trong tranh luôn á. Tại đây là mình sẽ nói chi tiết hơn về mảnh đất này nha. Hiện tại á, thì đất đã được cặm trụ đá bốn phía rồi lên liếp trồng dừa ở phía sau và phía trước đã sang lắp bằng phẳng hết đứng đây là chúng ta cũng nhìn thấy cái bảng đỏ đỏ bên đó đó là ủy ban nhân dân xã đó cho nên là nó không có xa mặt lộ nhiều lắm đâu à, phía trước có nhà máy nước sạch nữa nhà nước à, có nhà máy nước đó là để cung cấp nước cho sạch cho dân ở đây xài á và nói nãy giờ chắc là mọi người cũng biết diện tích khu đất lắm rồi phải không vâng đây là khu đất hướng tây nam có tổng diện tích là 3.174 m2, trong đó là có 1.100 m2 là thổ cư và 2.100 m2 cây lâu năm và còn lại là đất lúa cũng chuẩn bị là chuyển lên cây lâu năm luôn. Bây giờ mời cả nhà cùng đi về phía cuối đất với mình nha. Ở đây mình nhìn thấy không khí rất là trong lành luôn nè, mình cảm giác nó mát mẻ và nó thơm mùi lúa xung quanh dữ lắm luôn. Có kênh mương thoát nước đầy đủ luôn và khi mà mình đứng ở cuối đất nhìn ra lộ có xe chạy đó nhìn rõ luôn rồi đi đất thôi à và xung quanh đây là cũng có nhiều nhà người dân ở, ở ờ, người ta cất nhà ở phía trước nè đó và nhìn ra phía ngoài kia chút nữa là mình thấy chỗ mà đỏ đỏ ngoài kia là chỗ nhà máy nước á rất là tiện ích luôn và dừa ở đây cũng đã có lưỡi mèo hết rồi sắp có trái rồi rồi có nước thoát nước đồ đầy đủ đó thấy không vừa mát rưỡi hết trơn luôn nói nãy giờ quá trời luôn mà mình chưa có nói về cái vụ mà đường đi nữa à đây ra là miếng đất này có cái đường bờ kênh có thể hiện trên giấy luôn nha đường bờ kênh dài á, là ngang tới 5 mét lận ta có thể đi đường lộ nhựa từ đầu đến đây hoặc khoảng 2 phút hoặc có thể thơ mộng hơn á, là mình bắt cái cầu ngang cái con kênh nhỏ nhỏ xinh xinh trước mặt nè cái con kênh này rất là đẹp luôn à, để ô tô tới nhà luôn và với ở đây á, thì đối với mình thì mình thấy là nơi rất là đáng sống rất là lý tưởng luôn cuộc sống bình yên thư giãn cho gia đình sau thời gian bon chen vất vả nơi phố thị và bây giờ mình xin kết thúc video xin cảm ơn rất nhiều nha mọi chi tiết thì có thể xin liên hệ trực tiếp với linh nha